131 không 130 cũng được à, xong rồi số 2 số 4 thế thôi thế là cái giãn đồng tử thế thôi à. sau đó ta mới làm cái pháp đồ cộng cho nó này có hai pháp đồ mà một pháp đồ nhẹ một pháp đồ mạnh tôi làm pháp đồ nhẹ trước cho các vị xem này 34 sáu trong sách có mà các huynh ghi làm gì à, trong cuốn thời viện chẳng có nhưng mà thích đi của thầy chắc sáu nhá xong là ba tư trở lại ghi thì cứ ghi nhưng tôi biết là mình tôi làm đúng như sách đó chứ đừng sai thế nào một này một trăm hai mươi bảy hai trăm sáu mươi bảy một trăm ba mươi số ba huyệt tế minh sau tai đây 15 15 Ờ, không phải, không phải 15 Con Bao nhiêu thầy? Đây huyệt tế minh Tế minh ạ ừ. Đấy. Đây. 12 hai ngay sát ô bồn hướng ra thành Vâng ạ Đấy Xong đến 13 Và 73 Làm luôn hai bên này cho nó nhanh chứ mà 13 3 65 100

vâng đấy ba trăm năm tám bốn trăm hai ba hai trăm sáu bảy thế là hết bài cận nhưng mà trong pháp đồ tôi còn viết thêm cái nữa là 180 phong kỳ Tam trì Hợp Cốc ba cái huyệt sau này là để chữa loạn thị cứ kêu ầm nên là loạn thị loạn thị chữa có thế thôi mà đã cho sẵn là trong pháp đồ cận thị rồi cứ thế mà làm đi con mình sẽ có cả loạn cả cận cận là à, loạn là bốn độ trở lên đúng không mấy độ rồi nó cũng biết Đấy, không có gì quan trọng cả cái loạn chữa rất dễ mà có 180 hợp cốc phong trì có thế thôi cho con cái vào đấy là dùng lăn ạ lăn đây nó cao đôi mất thuốc cái này thì mình dùng cái cái lăn lạc được ạ ăn hồ cào cái đen thì không tác dụng bằng cái này lăn đồng thằng này cũng thế là đổi mất số một nhá ở, ở giữa cái ngón út này nhá đổi mắt thứ hai đây này để mi vâng. trên để mi dưới quá rõ hả vâng. cháu có nhìn thấy không cái này con tự làm được